Tần Thủy Hoàng là ai? Việc thống nhất lãnh thổ Trung Hoa rộng lớn như thế nào? Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng và những thần bí bên trong được xây dựng như thế nào? Chúng tôi xin giới thiệu qua video này như sau. một Tiểu sử của Tần Thủy Hoàng Tần Thủy Hoàng sinh năm 259, mất năm 210 trước công nguyên, hưởng thọ 39 tuổi, tên thật là Doanh Chính, sinh tại Hàm Đan. Ông là vị vua thứ 36 của nước Tần, đồng thời cũng là hoàng đế đầu tiên thống nhất đất nước Trung Hoa. Ông là người có công rất lớn trong việc thống nhất Trung Hoa rộng lớn, cũng chính là người đánh dấu sự khởi đầu của đế quốc, phong kiến tập quyền Trung Hoa, kéo dài cho đến khi nhà Thanh sụp đổ vào năm 1912. Nói về lai lịch của Tần Thủy Hoàng, có rất nhiều nguồn tài liệu lịch sử đã ghi lại con người và cuộc sống chinh chiến của vị vua tài ba khét tiếng này. Doanh chính là con của Doanh Dị Nhân, con trai của vua nước Tần, Mẹ của Doanh chính là Triệu Cơ, người có diện mạo vô cùng xinh đẹp, có năng khiếu tài đàn hát bẩm sinh. Người mẹ Triệu Cơ này đã từng là thiếp hay còn gọi bà bồ của Lã Bất Vi. Lã Bất Vi là một thương nhân buôn bán giàu có bậc nhất thời chiến quốc. Mãi đến sau này với mục đích để tiến thân, Lã Bất Vi lúc ấy đã kết thân với công tử nước Tần vì muốn đạt được mục đích của mình. Nên ông đã ban cô bồ của mình là Triệu Cơ cho Thái tử dị nhân và quyết tâm tìm cơ hội để phó tá doanh dị nhân lên ngôi Thái tử một tham vọng bất chấp của lã bất vi. 2. Việc thống nhất lãnh thổ Trung Hoa thời chiến quốc, cuộc cuộc chiến tranh thống nhất Trung Hoa của nhà Tần chính là một sự kiện đánh dấu chuỗi ngày chiến dịch quân sự diễn ra hết sức ác liệt vào cuối những năm thế kỷ thứ ba trước công nguyên nhằm thống nhất lãnh thổ đang bị chia cắt, phân tán, với tham vọng và sứ mệnh được nhà Tần thực hiện nhằm thu phục sáu nước chư hầu, loạn lạc thời chiến quốc, sáu nước gồm Hàn, Yên, Sở, Triệu, Ngụy và Tề. Với sức mạnh quân sự và kinh tế vượt trội, cùng với mưu trí, tài thao lược quân sự hơn người, nên Trần Doanh Chính đã nhanh chóng và lần lượt thu phục các nước chư hầu nói trên và giai đoạn lịch sử này còn được gọi chung là thời chiến quốc thất hùng. Từ đó đã hoàn toàn thống nhất nằm dưới quyền cai trị của vị hoàng đế đầu tiên đó chính là Tần Thủy Hoàng Tần Danh Chính. Sau khi đã thống nhất Trung Hoa rộng lớn, ông và Thừa tướng Lý Tư đã thông qua một loạt những cải cách lớn về nền chính trị, phát triển kinh tế và thiết lập một hệ thống quan lại nắm quyền lực ở địa phương do chính triều đình chỉ định thay vì việc phân chia ban tức từng chức vụ và quyền hạn cho giai cấp quý tộc như trước kia. Cũng sau thời kỳ thống nhất Trung Hoa này, ông đã cho tiến hành lại rất nhiều dự án, bao gồm những dự án rất lớn như đặt nền móng cho vạn lý trường thành, kênh linh cử, cung A phòng và rất nhiều những dự án có tên tuổi khác. Trải qua rất nhiều những biến cố thăng trầm, ông đã cai trị đất nước 37 năm, trong đó xưng vương 25 năm. Ông đã qua đời vì bị bệnh nặng vào năm 210 trước công nguyên, hưởng thọ 39 tuổi. Sau khoảng thời gian ông qua đời thì nhà Tần ngày càng suy thoái và sớm bị diệt vong chỉ 3 năm sau đó. 3. Tần Thủy Hoàng và vị thuốc trường sinh cùng với ngôi mộ thần bí của mình. Năm 210 trước công nguyên, trên đường đi Chu Du lần cuối với mục đích là tìm thuốc trường sinh, bởi Tần Thủy Hoàng vừa là một ông vua ham tử sắc, hay còn gọi nôm na là ông vua ham gái, thích rượu chè. Đồng thời cũng là một hoàng đế ham sống sợ chết, có lẽ ông không muốn chết và sống bất tử là vì muốn hưởng thụ của cải vật chất, châu báu của mình cùng với rượu ngon và gái đẹp. Cho nên Tần Thủy Hoàng ra sức ngày đêm tìm tòi, lùng sục, nghiên cứu luyện kim đan với hy vọng bào chế được loại thuốc trường sinh, nghĩa là sống mãi với thời gian, với hy vọng trở thành kẻ bất tử. Nhưng rồi cái gì đến sẽ đến và tất nhiên là Tần Thủy Hoàng đã ngã bệnh và qua đời trên đường đi tìm cái thứ trường sinh đó. Trong thời gian bị bệnh nặng, biết rằng bản thân mình không thể trở về được kinh đô Hàm Dương, ông đã ra lệnh cho Triệu Cao truyền thánh chỉ cho con trưởng của mình là Phủ Tô bấy giờ về để chịu tang ngôi báu. Sau khi mất, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng nằm ở phía bắc thuộc dãy núi Ly Sơn ở huyện Lâm Đồng, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được xây dựng từ rất lâu đời, từ năm 246 đến năm 208 trước công nguyên tức là được xây dựng và hoàn thiện trong hơn 38 năm. Một công trình lăng mộ có thể nói là có 102 khi mà ngôi lăng mộ được xây kéo dài sấp xỉ tuổi thọ của ông, 38 năm xây mộ so với 39 tuổi thọ. Ngay khi còn sống, Tần Thủy Hoàng còn nghe một nịnh thần rằng cần phải đắp pho tượng binh lính bằng đất nung. Để sau này ông có chết luôn luôn có binh lính đứng và canh gác cho mình, vì vậy mà ông ngày đêm cho binh lính và thợ thủ công đắp tượng đem nung mang vào căn hầm mộ bí mật của mình. Thiết kế và bố cục của lăng mộ Tần Thủy Hoàng được mô phỏng theo kinh đô của nhà Tần là Hàm Dương và thiết kế chính được chia thành hai khu đó là nội thành và ngoại thành. Khoảng không gian thiết kế của lăng mộ được thiết kế tương đối rộng, với chu vi ở trong khu vực nội thành là 2,5 km chừng 1,55 dặm và thiết kế khu vực ngoại thành là 6,3 km, tương đương 3,9 dặm. Thiết kế lăng mộ chính nằm ở trong khu vực phía tây nam của nội thành và hướng về phía đông. Thiết kế buồng lăng mộ chính là nơi để chứa đựng quan tài và là nơi lưu giữ các hiện vật chôn cất cũng chính là tâm điểm của quần thể kiến trúc lăng mộ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ngôi mộ vẫn chưa được khai quật một cách hoàn toàn và triệt để. Hiện nay các nhà thám hiểm khảo cổ vẫn đang tập trung chính vào các địa điểm bên ngoài của nghĩa địa rộng lớn bao quanh. Đội quân đất nung tượng trưng như là những người đã bảo vệ cho lăng mộ, là nơi tựa vững chắc cho sức mạnh bảo vệ và che chở đến hiện nay cũng vẫn chưa được khai quật hoàn toàn. Hiện nay, khu mộ của Tần Thủy Hoàng đang nằm trong top 8 kỳ quan trên thế giới thu hút được rất đông đảo của giới yêu khảo cổ quan tâm. Cảm ơn mọi người đã xem video, chúc mọi người an lành và hạnh phúc, nhớ chia sẻ và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại!